cho tất cả các anh em nhé tiếp tục cái video này giới thiệu cho tất cả anh em biết về cái bộ đồ chơi bầu cua bịp mới nhất hiện nay hiệu quả nhất hiện nay anh em nhé thì ờ, cái bộ đồ chơi này nó sẽ giúp cho anh em đi chơi bầu cua đi lắc bầu cua bịp luôn giành chiến thắng anh em nhé đây chính là cái bộ đồ chơi bầu cua bịp báo dung sáu mặt anh em nhé khi anh em đi chơi bầu cua đi lắc bầu cua và đến các sân chơi anh em anh em chỉ cần mang được một con hột bầu cua vào trong các sòng sới các sân chơi của anh em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 đây là cái hột bầu cua mà tôi đã làm cái báo rung sáu mặt vào trong này rồi anh em nhé đó thì uh, anh em đi chơi anh em chỉ cần là luồn được một con hột bầu cua mà bên tôi đã làm cho anh em thì anh em luồn được vào trong các sân chơi đó và anh em cầm và anh em cầm theo là cái máy báo rung anh em nhé đây là cái máy báo rung nó báo rung rất êm luôn anh em chơi thì anh em chỉ cần bật lên đó bật lên cái máy báo rung này lên và anh em để trong người để cho nó báo rung cho anh em biết được cái ờ, chế độ dung từng mặt hột bầu cua nhé thì đây là cái ờ, công thức báo dung của nó anh em nhé mỗi mặt bầu cua là nó sẽ có một chế độ dung khác nhau anh em nhé là như là bầu một dài cua một ngắn tôm hai ngắn và cá không dung gà hai dài nai một ngắn cộng một dài đúng như anh em thì đây là cái cách chơi chuẩn xác tuyệt đối luôn cho anh em nhé mỗi mặt bầu cua là một chế độ dung khác nhau đúng không anh em tôi cũng không làm mất nhiều thời gian của anh em nữa tôi sẽ test cho anh em vài tiếng bầu cua để cho anh em biết về cái độ hiệu quả và cái độ chuẩn xác của cái bộ đồ chơi bầu cua báo dung sáu mặt này nó mang lại cho anh em bao nhiêu phần trăm anh em nhé đây trước khi test thì tôi cũng xin phép anh em là tôi sẽ cầm cái máy báo dung này tôi để trên người tại vì là cái máy báo dung, máy báo dung này nó rất êm luôn và rất nhẹ nên là tôi để dưới đất thì anh em cũng không nghe thấy được và không nó không kêu lên được anh em nhé vâng thì tôi sẽ lắc luôn cho anh em này. Dạ, thì ờ, cái chén này mày báo dung cho tôi biết là có một ngắn anh em nhé có cua này anh em tôi sẽ mở luôn cho anh em này đúng anh em một cua và hai con nai rất chính xác luôn nhá anh em thấy chuẩn xác không ạ tiếp ạ vâng tiếng này có con gà anh em nhé gà là hai dung dài đó thì mỗi bộ đồ chơi bầu cua là có một cái công thức dung khác nhau khi nào mà anh em đặt hàng bên tôi thì tôi tôi sẽ cho anh em cái chế độ dung của cái bộ đồ chơi đấy anh em nhé đây tôi sẽ mở luôn chắc chắn sẽ có gà luôn này đúng không anh em một gà và hai con cua rất ok anh em thấy từ nãy là vâng. thì là em thấy cái độ chính xác cái độ hiệu quả của nó mang lại chưa rất chuẩn xác luôn anh em nhé và vâng, tiếp tục tôi sẽ máy báo dung là có con bầu anh em nhé bầu là một dung dài thì chén này tôi sẽ đặt hết tiền mặt bầu này anh em mở luôn cho anh em này đó lại hai cua và một bầu anh em nhé rất chuẩn xác luôn đó thì đây là tôi chỉ nhắc cho anh em để cho anh em xem cái độ hiệu quả cái của cái bầu cua bịp báo dung sáu mặt này anh em nhé nên là tôi nắp ừ, ừ, để cho anh em tiếp tục chén này nó về tôm có tôm là hai dung ngắn anh em nhé đây tôi sẽ mở luôn cho anh em này này tôi mở luôn này. anh em thấy không một bầu một cua và một tôm anh em nhé đó rất chuẩn xác luôn ạ tôi sẽ nắp cho anh em chén cuối này vâng thì cái chén cưới này máy lại không báo rung là có cá này anh em tôi mở luôn cho anh em Đó, đúng anh em một lai một bầu và một cá rất chính xác luôn ạ đó thì vừa rồi tôi cũng lắc ờ, cho anh em vài chén để anh em cảm nhận được cái độ chính xác và cái độ hiệu quả của nó mang lại cho anh em và cái bộ đồ chơi bầu cua bịp báo dung sáu mặt này có phù hợp với anh em